tao đi đâu vậy Um. vào Mao Sư Huynh ờ, vừa ghi một bàn thắng đá bọn nào ấy xem thôi nét đâu đi về đâu không biết biết à hả rồi địch cộ thôi xem thôi đang đau cái này không không cho anh chẳng không biết à mất tiền mất bao tiền mất nhiều tiền ôi mời đầu đấy ôi có nhiều cái anh vào kia kia cái đầu phải không không cắm ôi cắm tay rồi đưa đây này đang khuê quá này

Mẹ mẹ tao đi kia. Điêu. Thấy được cái đeo rồi, chỉ đưa ra. Nói nói à. Ờ. Nói là không cơ đó. Về đây, về đây. Từ đây. Rồi. Bao tiền mình đấy? tám nghìn rưỡi Thêm to 5 ngày Chúng nó quay video rồi Ê, ơi Chết, chết, chết, chết Lúc luôn, kệ ra ra thì 接到。 chở đấy đâu mà đi đâu phải đi ạ thôi bên này ra bên này ra một ơi thì ơi không đá được nữa à không ăn thua thế nhiên là chưa lấy được vợ rồi vào đây xem nào lấy được vợ chưa

đi đi, nóng quá dạ. Dạ, mấy con uống nước mía xong đầy Bỏ dài nó ra này phải chén nước. Con không? Con. Bỏ ra. Ờ, lần này lan bỏ ra mời anh em mời mời mời mời tất cả ở đây. Bà bỏ nó cần nước lọc này.